Phước nè bà bà hai ơi Trời ơi mấy tháng rồi con mới về <laughs> Dạ từ lúc dịch tới giờ ừ. Đi mình đi vô đi bà Đi vô trong ngồi nói chuyện ha Đi từ từ vô nha Nghe xe ngừng rồi nhỏ nó có đi nhà Phước có gì chưa Đi rồi đi đi con đi sau lưng chưa mà em trai em trai tắt cái tivi giùm anh chút xíu được không tắt cái gì bên bển á tắt giùm anh à, mấy phút ha ủa chứ mở gì vậy à cái la vô của bà <laughs> trời ơi hèn chi rồi anh cảm ơn nhiều nha rồi cái điện đâu mà ta đây để con mở cho con mở cho nó sáng nha Ừ. cái giữa phải không nút bìa nút bìa nút bìa trong, trong đây dạ, rồi dạ. đây là bà hai chầu nha cô chú anh chị à. năm nay bà là 106 ờ, tuổi rồi bà ở một mình nè trong ờ, cái căn nhà như thế này thì bây giờ cũng là 4 giờ chiều rồi Phước mới ờ, ghé lại đây để thăm bà Tao mà điện con hai lần điện không được Ủa điện con không được hả? Ừ Chắc uh, <laughs> máy bận hay sao á điện lâu chưa hay là mới điện lâu rồi cũng cần nữa cả tháng nay rồi điện cả tháng nay ừ. à, là ngay đợt rồi là ngay cái đợt dịch á ừ. ngay đợt dịch thì con cắt đi cũng không được luôn rồi ừ. tại giờ nó mới vừa giãn à, giãn giãn gì nó giãn cách rồi nó cho lưu lưu lưu thông đó ừ. với lại phải tiêm đồ đủ đủ liều đủ mới được đi liều dạ rồi bà ở đây có tiêm không nói nói, nói. cô bà tiêm không được bị gì có bệnh nền gì đó dạ với lại lớn tuổi quá hả ừ, cao tuổi rồi có bệnh nền thì nó lên huyết áp hoài đó dạ ờ, ờ, ông không có thêm được nhắc con hoài luôn hả nhắc hoài nó trời ơi không, biết sao mà cho nó vô được <laughs> lâu quá không thấy nó ghé phải không từ lúc dịch giờ chắc cũng năm năm sáu tháng rồi đó ừ rồi cái mượn tiền lao đi mượn tiền vô nó quen à. mượn tiền tôi xịt thuốc mượn riết không dám mượn nữa mà Bây giờ thiếu người ta nhiêu rồi thiếu người ta đâu sáu triệu mấy gì bảy triệu gì không biết mà. giữ gì đó hả ừ út hạnh nó mượn đó. rồi mới mượn mới đi đi vô nước biển hai ba bữa gầy nữa nè dạ rồi còn ừ. nhớ con còn giữ bà nhiêu tiền không không biết nữa lâu quá <laughs> con còn giữ bà 7 triệu thôi vậy để bữa nay con gửi cho bà 7 triệu luôn nha để trả nợ cho người ta ừ. lỡ rồi có nhiều ừ. khi con rồi dịch rồi lỡ rồi giãn cách lại cái nữa con vô không ừ. được để trả cho người ta rồi có gì nữa cô chú anh chị nào hỗ trợ thêm nữa thì con gửi cho bà nha ừ. thiếu người ta cũng hết 6 triệu mấy rồi 7 triệu rồi giờ thì mình trả người ta được mới đi rồi xong rồi còn nhiêu nó dạ. bỏ túi mấy bữa gầy ra đi chết hết dưới dương nó quyển hết hai trăm hai trăm năm chục ngàn dạ à, cô chú anh chị thường là hàng tháng Phước sẽ ghé thăm bà à, đáng lẽ ra là bà cũng còn à, à, có thể à, giữ tiền được tuy nhiên à, mà giữ nhiều quá thì nó không tốt không có đâu con có cái cát ra liền bởi vậy phước mới, à, phước, phước mới phước, mới giữ tiền lại của bà tuy nhiên giờ hôm nay nghe bà nói nợ như vậy từ năm sáu tháng nay bà chích thuốc bởi vì hôm nay phước sẽ gửi hết cho bà luôn để cho bà trả cho người ta tưởng con trốn luôn rồi phải không đâu có <laughs> không có nghĩ là con trốn luôn không không có nghĩ vậy đâu <laughs> nghĩ không biết con có bệnh hoạn gì không mà nhiều khi sợ nó bị dịch rồi hả ờ, sợ người ra bị quá thằng thằng nhỏ cháu bên này nè dạ nó nó bị gắn chạm mà chở đi dạ. không có chạm nào nhận ra sợ ra mà không nhận số 10 không nhận bây giờ nó được lọc lên trung ương mà nghe tiếng xe ngừng đi ra vòng coi phải nói gì không à lớn tuổi còn giờ bệnh hoài luôn ừ. con mắt bên đây bữa nay con thấy nó sụp xuống luôn rồi cơ bà ừ nó mờ dữ lắm rồi con ơi Ai, 106 tuổi rồi chứ đâu phải thường nữa nó mờ dữ lắm rồi buổi sáng giờ ăn uống gì chưa ăn rồi con dạ Hôm nay ăn tương rau muống luộc chấm với, với, với tương dạ ngày mai ăn tương ngày nữa ngày một tháng bốn ngày nguyên tắc là giữ hoài vậy con đúng rồi tháng nào cũng phải ăn tương ờ, 4 ngày nguyên tắc à, xưa à, giờ rồi à. chứ ăn lên nữa thì không được dạ hồi mấy năm trước thì còn ăn, ăn tháng 10 ngày rồi một năm mà ăn được 3 tháng rồi biết năm ăn hai tháng rồi năm rồi ăn có tháng giêng dạ rồi năm nay không biết ăn nổi không không biết nữa không phải ăn không nổi bệnh đó rồi người ta đem cho gì ăn ấy con dạ mình đâu có đài đà người ta vậy đó nè cô chú anh chị và ở đây nè một mình thôi đó tự nấu cơm nấu nước đồ ăn luôn ai cho gì thì à, ăn nấy. đây để con đếm tiền con gửi bà nha lần trước là con còn giữ bà 7 triệu đó thì giờ bữa nay con sẽ à, gửi cho bà luôn để bà trả nợ cho người ta nha ừ. nhớ trả cho người ta đi để giữ trả cho mình nó nguy hiểm đâu con. dạ để cái nữa mình muốn mượn nữa mượn không được dạ đây một triệu cầm nha điểm cho kỹ một triệu hai triệu ba triệu bốn triệu năm triệu 6 triệu 7 triệu thằng Phước nó vô đâu có tiền ờ, nó đâu có tiền giờ rồi đây hãy đau đau đây cho nó mượn đi rồi nó vô nó vô nó đưa tiền trả lại cho phải không thầy đang xin tiền tao trả cho mấy đứa nói bà lo cho bà mạnh đi ở <laughs> đó lo cái gì rồi đó nha con gửi cho là gửi là đủ tiền con không có còn giữ tiền của bà nữa nha à. tuy nhiên á thì khi mà con về cô chú anh chị nào <laughs> dạ có gửi tiền ờ, cho con cho bà thì con sẽ đem vô cho bà tiếp dạ cứ an tâm nha dạ chào chị từ lúc dịch giờ mới vô năm, năm tháng mấy 6 tháng rồi bà mới nhắc rồi đó Trời, dịch thì không có đi được không đó Cần Thơ có thể đi được đi không có người đi được đi không dạ nói chung là đi uh, thì được phải uh, coi theo uh, dùng Có thể dùng dạ đi hôm đó ở đây dùng đỏ gì ờ, dùng, con dùng, dùng đỏ tao cho đi chỗ của bà dùng đỏ luôn ừ. đỏ luôn bây giờ được đi đó dạ vậy hên ha ngay đợt Đấy ờ, này hả? con đi là ngay nó dở dùng ừ. Ờ, dùng ờ. xanh nha dạ. em mới đưa cho dạ. bà 7 triệu tiền em dạ, giữ quỹ của bà gái nhỏ gái đó cái bữa bà con vô thấy gì bến đó à. gái cái chăn bữa nhớ đó đồn gút gút gút cũng mừng ai nhờ mời tao đi cũng giữ <laughs> Tại em nói chị à, em gửi cho bà 7 triệu tiền à. giữ của bà đó em gửi à. hết rồi thì hồi nữa bà nói bà thiếu nợ gì đó à. có gì nói bà để trả cho người ta thành đó chứ để cho mình gì nhiều nguy hiểm nha ừ. không có để nó trả trơn dạ thiếu đời trả hết trơn mình để thiếu lâu cái mình muốn mượn nữa ừ, ta mượn được dạ đúng rồi ta không cho mình mượn đúng rồi bữa hả ba à, vì cái bắt trên bạn thì thấy con ờ, đi con... quay chở đó dạ đúng rồi con đi ờ, đi phun rồi đi ờ, phát quà ừ, đồ lúc nghe một cái dịch ừ. ừ còn giờ thì ờ, giảm dịch rồi con bắt đầu mới đi ờ, quay trở lại ờ, đi gửi tiền cho mấy cụ nè à. tại nhiều lắm ừ. <laughs> còn mấy cụ hàng tháng con đều ghé vậy đó đúng rồi cụ mà hết hết hết hết vô bệnh rồi con có đi con ghé ghé ghé mà chắc chắn là ghé thăm bà mà con còn dặn chỉ đây nếu lỡ bà có gì thì alo cho con mà không chịu đó sao vậy nghèo bệnh mà không vậy bệnh mà không tưởng đâu ông mệt thế à dạ. chị mới nói nè bà cô con gọi điện ờ, phước mà không có ở đó không có được không có làm phiền không có được vậy đó hả ừ sợ hả ừ bà sợ nó làm phiền phiền cái gì đó hồng phước nó dặn vậy mà phiền dặn gì rồi thì có gì ừ. cứ việc alo con ừ. sợ bệnh quản gì rồi con ừ. đi không có được rồi ừ, khó khăn lắm có già đi cũng được cái ta trẻ đi được chưa <laughs> con đi được hết trơn à ừ nếu mà con nghe xong á thì có thể bữa ừ, nay à, con bữa nay con xuống không liền thì qua bữa sau xuống cho nhiều khi buổi tối á con xuống kìa không kịp thì sáng con mới xuống ừ. bữa nay thấy con mắt mình đây nó phục nên ờ, con ờ, đó đúng rồi đó ừ. giờ bệnh máy chập rồi đó rồi vẫn cũng ăn chầu đồ hoài vậy đó hả chầu buồn ừ, phí hoài vậy khi thức ăn nghiệp ăn cơm thì ít chứ ăn chầu thì nhiều ừ. dạ yeah. ừ đúng rồi chầu mua vàng đó đó ờ, chậu, đúng rồi <laughs> tại nãy xe dựng ở ngoài đó đâu vô được đâu ừ. rồi đâu vô tới nữa thì nhờ em này chở vô dùm à, à. còn bởi vì cái thằng à, liêm đó đang ngồi ừ. ngoài á giữ xe không ấy mày thằng nào mày chở tao vô vậy thằng cháu hậu vậy ờ à, đúng rồi chỗ mà bà mua mua, mua chầu á ừ. cháu nội bỏ hậu con cháu bỏ hậu mày ừ. con thằng nào con dạng hả à? ừ ờ con dạ. ừ bà nội mày tao mới mua chầu nội mẹ quá qua ở đây bệnh hoạn mà gọi điện cước rồi đó thôi không được thôi không hỏi vậy, không chịu à không chịu thôi <laughs> chứ ở bển cái điện thoại chưa à dạ vì chị có vô phai mà dạ thôi được chưa à như là thấy sợ bà cũng trông cũng lâu lắm rồi năm sáu tháng nay rồi trong cũng trông trông thì. dạ nhắc thì cũng nhắc hoài mà dạ gọi nói nè con gọi có hỏi mình nhắc gọi tao ham tiền mà đừng nói tao cứ nói nha nó ai nói bà ham tiền <laughs> tôi có nói bà ham tiền nào đâu ừ, cao nhắc nó chứ không ham tiền mấy đứa co cháu nè không cho nhiều trăm năm chục vài hạt dạ nó đậu ngay vậy đó con ăn bánh ăn hàng thì à, Phước cũng báo với cô Vũ ừ. anh chị là cái tiền quỹ của bà Phước à, đã trao hết cho bà rồi nhé à, 7 triệu thì à, sau đây thì về sau nếu mà cô chú anh chị nào có gửi hỗ trợ cho bà nữa thì ừ. cứ tiếp tục chung tay giúp cho hoàn cảnh của bà à, còn không nữa thì nói chung là Phước rảnh thì Phước cũng quẹo ngang Phước thăm bà thôi dạ. nói chung là không có bỏ rồi con còn dặn chị ở đây mà chừng nào mà bà có gì ờ. <laughs> trăm tuổi già mà giờ thuốc trăm rồi thì giờ ờ, hai trăm tuổi già thì cho con hay à? nói chung là có cái gì thì ờ, cho con hay con uh, quẹo qua coi con giúp được con hỗ trợ được gì thì con hỗ trợ cho bà giờ trụ trụ lối này giờ không có tính ngày, ngày giờ gì muốn đi đi muốn ở ở dạ thôi vậy con xin phép con về nha ừ, rồi dạ tại vì con còn gửi uh, cái gì nè con uh, nhờ em trai đó nó chở vô giùm ừ. để xe ở ngoài nữa ừ. dành sức khỏe nha ừ. chúc chị, sức khỏe chị. bà nha rồi em cảm ơn à, chị dạ, à. rồi thôi vậy phước uh, bye bye à, và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. nha phước vô đó nha <laughs> phước vô đó